Tình báo phương Tây nói rằng Vladimir Putin muốn cuộc chiến Ukraine kết thúc vào ngày 9 tháng 5. Tổng thống Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc duyệt binh mừng chiến thắng lớn ở Moscow vào đúng ngày hôm đó, vì nó luôn có ý nghĩa quan trọng mang tính biểu tượng đối với ông ta. Nga thường xuyên kỷ niệm chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống Đức Quốc xã bằng những cuộc tuần hành khổng lồ. Vì nguyên soái Liên Xô Georgy Sukhov đã buộc tất cả những lực lượng vũ trang của Đức đầu hàng vô điều kiện vào ngày 9 tháng 5 năm 1945. Và ngay từ đầu, Putin đã đặt cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào huyền thoại chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít. Giờ đây ông ta muốn kỷ niệm ngày chiến thắng bằng màn ăn mừng chiến thắng Ukraine. Đến lúc đó, theo mục tiêu chiến tranh đã được điều chỉnh lại, quân đội Nga sẽ chinh phục được vành đai đất liền quanh Crimea kéo dài đến Luhansk. Giải đất mà ông ta gọi là nước Nga mới cần được bảo đảm về mặt quân sự và hội nhập vào nước Nga trong tương lai. Ông ta sẽ ban hành lệnh ngừng bắn trên chiến tuyến ở Donbass và vành đai Crimea. Trong những tuần tới, Putin muốn giành được càng nhiều lãnh thổ càng tốt ở khu vực đó để ấn định các điều kiện hòa bình cứng rắn. Sau đó, vào ngày 9 tháng 5, ông ta có thể nhập vai một người giải phóng và chiến thắng. Tuy nhiên, nước cờ của Putin không còn đúng nữa, bởi vì sự thật là ông ta đã thảm bại trong cuộc chiến. Thất bại thực sự 6 tuần lê chiến, quân đội của Putin tạm thời nhận một kết quả thảm khốc. Hơn 10.000 binh sĩ tử trận, bao gồm các tướng lĩnh cấp cao, hàng ngàn người bị thương, hàng trăm xe tăng bị phá hủy hoặc là mất tích. Hơn 200 trực thăng và máy bay bị bắn rơi, một nửa quân đội kiệt sức. Tuy nhiên, họ vẫn chưa chinh phục được một thành phố lớn và khó có thể lấn chiếm biên giới. Ukraine không hề bị chinh phục cũng như không bị mất ổn định ngay cả chính phủ ở Kyiv cũng không thể bị lật đổ. Ngược lại, quân đội Nga đã thua trận đại chiến Kyiv một cách ngoạn mục. Thế giới đã không nghĩ là điều này có thể xảy ra, nhưng nó đã xảy ra. Cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới với đội quân mà theo Kronbo Firepower Index là quân chủng thiết giáp mạnh nhất thế giới đã thất bại lãng xẹt trong cuộc đọ sức với những người Ukraine dũng cảm. Việc rút quân của Nga khỏi miền Bắc Ukraine không phải là tự nguyện nó không nằm trong bất kỳ kế hoạch chiến lược nào của Điện Kremlin vì nó làm suy yếu vị thế đối ngoại của Putin trong các cuộc đàm phán hòa bình. Cuộc rút lui này là một hành động tuyệt vọng nhằm tập trung lực lượng đã suy tàn về phía đông và ít nhất là đạt được điều gì đó ở khu vực này. Mức độ thất bại quân sự của Nga cũng có thể được nhìn thấy từ thực tế là cuộc rút lui dọc theo toàn bộ mặt trận dài 400 km. Không chỉ diễn ra hối hả mà còn rất hỗn loạn và khinh suất trong cuộc rút lui vội vàng của họ, các lực lượng vũ trang của Putin đang bỏ lại một lượng lớn thiết bị quân sự, và thậm chí hàng chục binh sĩ của chính ông ta cũng bị bỏ rơi trong các khu rừng. Những người này đã không kịp theo các đoàn xe trở về Belarus. Tất cả những điều này là dấu hiệu của sự tan rã, chứ không phải là hành động quân sự có tổ chức. Bên cạnh đó còn có những báo cáo dồn dập về sự bất tuân lệnh trầm trọng của binh lính Nga ngay từ đầu cuộc chiến tranh xâm lược đã được đặt trên một cơ sở pháp lý tệ hại. Điện Kremlin đã không thèm che giấu sự tham vọng đế quốc chưa chẽn. Những lời nói dối về một mối đe dọa được cho là phát xít đã được tiếp nối bằng những vụ đánh bom tàn nhẫn. Vị thế toàn cầu của Putin từng không quá to lớn, kể từ đó đã sụp đổ. Giờ đây các sự kiện của Bucha phơi bày một kích thước kinh khủng khác. Vụ thảm sát thường dân gợi nhớ đến Srebrenica hành quyết hàng loạt thường dân trên đường phố. Phụ nữ thì bị hãm hiếp, bị giết, bị đốt cháy để che đi dấu vết không thể che giấu. Toàn bộ gia đình bị tàn sát. Tất cả những điều này đã đẩy Putin xuống vực thẳm của tội phạm chiến tranh. Tổng thống Mỹ Biden gọi xác đáng. Putin là tên đồ tể. Như vậy, Putin sẽ không bao giờ đứng cạnh các nguyên thủ quốc gia trong một bức ảnh hội nghị thượng đỉnh. Và thậm chí ông ta sẽ không thể rời khỏi đất nước của mình nếu không, ông ta sẽ phải đối mặt với việc bị bắt giữ và cáo trạng tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở Den Haag. Thất bại chính trị Kết quả của cuộc chiến này là Putin đã đánh mất ảnh hưởng chính sách đối ngoại nhanh chóng. Đại đa số các quốc gia không còn muốn duy trì mối quan hệ mang tính xây dựng với nước Nga của ông ta. Họ trừng phạt ông ta và nhóm lãnh đạo của ông ta. Nga thậm chí đã bị trục xuất khỏi Hội đồng châu Âu Moscow không còn có thể khẳng định lợi ích chính trị của mình ở bất kỳ đâu trên thế giới. Ngay cả ở Đức, nơi từng có sự quan tâm đáng ngạc nhiên đối với Nga trước chiến tranh Ukraine, nơi Bộ Chính trị và Phủ Thủ tướng luôn cho là thấu hiểu Putin. Ở đó, mọi sự chống đỡ đều đã biến mất. Trong nhiều năm tới, Nga sẽ khó khẳng định được những lợi ích chính trị dù là vô hại trên trường quốc tế. Quốc gia này thậm chí còn bị cô lập về chính sách thể thao và văn hóa. Nga thậm chí còn không được phép tham gia cuộc thi ca hát Eurovision năm 2022. Thất bại về kinh tế, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang đánh mạnh vào nền kinh tế Nga. Nó đã và đang tác động đến nền kinh tế quốc gia, được xem là kẻ bại trận. Theo dự báo, tổng sản phẩm quốc nội của Nga sẽ giảm 10%. Việc mất thị trường bán hàng trên diện rộng, sự cô lập về công nghệ và thiếu các khoản đầu tư đang khiến Nga suy yếu về mặt chiến lược đất nước này sẽ lùi lại ít nhất một thập kỷ. Thảm bại kinh tế của nước Nga không hề nhỏ như suy nghĩ của dư luận thế giới. Tổng sản phẩm quốc dân của Nga thậm chí đang không bằng một nửa của Đức. Sức mạnh kinh tế của quyền lực thế giới được cho là của Putin chỉ còn tương đương với sức mạnh kinh tế của Hàn Quốc nhỏ bé. Ngay cả nước Ý rõ ràng cũng đang vượt trội so với nền kinh tế Nga. Một nhà ngoại giao NATO nói ngắn gọn rằng Nga thực sự là một kẻ nghèo khó trên một mảnh đất rộng lớn – còn phải lo phí tổn cho những thứ vũ khí quá đắt tiền. Và người đàn ông nghèo khó này giờ đây còn bị lấy mất tài khoản tiết kiệm. Thu nhập khả dụng thực tế của người Nga đang giảm và hiện thấp hơn khoảng 10% so với năm 2013. Lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đang gây áp lực lên tâm lý người tiêu dùng. Nguồn thu từ thuế đang đình trệ và cho thấy sức mạnh tài chính của Nga thực sự yếu như thế nào toàn bộ ngân sách nhà nước của quốc gia lớn nhất thế giới này chỉ lớn bằng ngân sách phúc lợi của Hubertus hay của Đức. Thảm họa đạo đức Các thủ tục tố tụng ở Den Haag đang hướng đến việc đưa Putin ra công lý về những hành động tàn bạo ở Bucha. Ngoài ra, Nga cũng phụ thuộc quá nhiều vào dầu và khí đốt. Chúng chiếm 2 phần 3 lượng hàng xuất khẩu của Nga. Bên cạnh các nguyên liệu thô khác như kim loại, gỗ và khoáng chất, nguyên liệu thô nói chung chiếm 3 phần tư tổng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt theo sau chiến tranh mang đến hậu quả là quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu tăng tốc. Càng ngày càng có nhiều khách hàng chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân. Vậy Nga sẽ sống bằng gì nếu ngành kinh doanh dầu khí sụp đổ? Với cuộc chiến này, Putin đã đánh mất khách hàng, hủy hoại thị trường chính của mình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 Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhân lần đầu tiên được Forbes tính là tỷ phú với tài sản khoảng 2,9 tỷ đô la. Ông Phạm Nhật Vượng vẫn là tỷ phú giàu nhất Việt Nam với 6,2 tỷ đô la, theo Forbes. Thứ hai là tỷ phú thép Trần Đình Long sở hữu 3,2 tỷ đô la, tăng 1 tỷ đô la so với năm ngoái. Tổng giám đốc Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo đứng thứ ba với tài sản 3,1 tỷ đô la. Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh đứng thứ 5 với 2,3 tỷ đô la. Tiếp theo là Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang với 1,9 tỷ đô la. Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và gia đình xếp thứ 7 với 1,6 tỷ đô la. Để tham khảo một xếp hạng khác, Bloomberg Billionaire Index tính 500 người giàu nhất thế giới. Hiện xếp ông Phạm Nhật Vượng là người Việt Nam duy nhất trong danh sách theo Bloomberg tính, ông Phạm Nhật Vượng đang có 7,2 tỷ đô la, xếp thứ 347 trên thế giới. Còn theo tính toán của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng có 6,2 tỷ đô la, đứng thứ 411 thế giới năm 2022. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump năm nay được Forbes tính toán là có 3 tỷ đô la, đứng thứ 1012 trong bảng của Forbes. Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới với 375 tỷ phú, trị giá 4,7 ngàn tỷ đô la trong đó có Elon Musk, người lần đầu tiên đứng đầu danh sách tỷ phú thế giới của Forbes. Forbes ước tính rằng ông Elon Musk 50 tuổi, CEO của cả công ty ô tô điện Tesla và công ty tên lửa SpaceX có tài sản 219 tỷ đô la, nhiều hơn 48 tỷ đô la so với Jeff Bezos 171 tỷ đô la, người đứng ở vị trí thứ hai.